vẫn ờ, miệt mài làm việc em xin chào cả nhà lâu lắm rồi không livestream hôm nay sẵn có một cái tác phẩm ờ, năm cánh trắng phú thọ em muốn mời mọi người cùng ngắm với ờ, vườn lan hai beo ạ dạ, à. à, cánh trắng phú thọ này là nở cũng được uh, 5 ngày rồi 5 ngày hơn rồi vẫn còn khoe sắc đây ạ à. Lâu lắm rồi không có à, livestream để uh, Giao lưu với mọi người Em chào 67 người đang xem like nhé Hôm nay vườn à, có một cái tác phẩm năm cánh trắng Phú Thọ à, Làm với cái dáng là, là Lục Bình Xin chào anh Nhẫn Long ạ à đây đang khoe sắc đây ngắm hoa mà ở ngoài nắng thì tuyệt vời luôn ạ đẹp quá là loại này chơi tết thì không gì sánh bằng dạ đúng rồi này mà mình canh ngay mùa tết mình làm một chậu ha một hai cặp một cặp cặp lục bình như thế này thì quá tuyệt vời luôn ạ à. Dạ em chào anh uh, Nguyễn Huy Tiến ạ à. Vâng Vâng Em xin chào 120 người đang xem like ạ à. Đây cái bên thì cũng có một chậu uh, chớp không có gì tuyệt vời bằng và ngắm hoa là ngắm những cái tác phẩm mà mình à, làm ra Dạ em cảm ơn anh Tuấn Trần Minh ạ à. Dạ em chúc anh trai ngày mới vui vẻ ạ à. Anh Tiến ạ à. Làm những tác phẩm này chơi anh ơi Dạ chủ tịch chưa qua nè à. Chủ tịch đang còn bên nhà chưa qua anh Em sao em xin chào 100 người đang xem like nha Chúc cả nhà nhiều sức khỏe ạ à. Nay à, vườn em thì có à, phú thọ nè, nở nè Rồi có à, chớp nè rồi ở phía sau này thì cũng có một số thứ như là ngọc sơn cước rồi không tên rồi các loại hồng dạ vườn đang nở nhiều loại, loại hoa lắm ạ à. kiệt tác tác phẩm từ đẹp dạ em xin cảm ơn mọi người ạ à. đây là hồng nhật hạ đây là hồng nhật hạ đây ạ à. em uh, đang chuẩn bị cho em ờ, ra một số tác phẩm nữa ạ à. em uh, tụi em đang uh, thí nghiệm cho ra một số tác phẩm wow đẹp quá thơm nước mũi luôn ạ à. em cũng đang uh, nghiên cứu uh, làm trên uh, ghép lên lũa như thế này uh, thử uh, thử cho sống như thế nào và uh, em mới uh, sáng tạo ra những cái tác phẩm nữa à này mà là mới thử nghiệm thôi ạ à trước tiên là cho cho à, nó sống trên cây này trước đã đây ừ. chậu tác phẩm HO sắp tới đây à, sẽ có rất nhiều cái tác phẩm được làm ra Em xin chào 160 người đang xem like nha Chúc cả nhà buổi trưa ngắm hoa vui vẻ nha Anh em à, tụi em cũng à, vẫn đang miệt mài làm việc đây Hăng say làm việc Bằng tấn cũng đang tưới cây đây em sẽ cho cho mọi người xem một số uh, à, mặt hoa như là không tên bộ di ờ. đây là chậu không tên con mắt vẫn rất đặc trưng ạ à. Dạ đúng rồi anh ạ, à. anh Huy Bắc ạ, à. không tên đây ạ. À. Dạ em chào anh Võ Hải ạ à. Wow cái lưỡi kìa dạ em cảm em cảm ơn anh Nguyễn Hải ạ à. đây anh nhìn mà vẫn phú thọ nở vẫn là, là đẹp mê ngắm hoài luôn em xin chào anh Ninh Trần ạ à. em xin chào anh Đỗ Long ạ à. anh Nguyễn Thành Tài hoa va đột biến không nở vào mùa xuân dạ thì uh, thường thì hoa nó nó nó không nở ngay hoa lan này không nở ngay mùa xuân nhưng mà mình vẫn có thể làm được ạ à. vẫn có thể, có thể làm được cho nó nở ngay mùa xuân luôn anh ạ Dạ, em chào anh Nguyễn Vinh nhá Em chào anh Đỗ Trinh ạ à. Dạ rất là đẹp luôn anh ơi Dạ Phú Thọ giờ làm hoa rất là dễ luôn Giờ mọi người chỉ việc là là mình tạo dáng cho một cái uh, cái cái chậu lan của mình như thế nào <clears throat> cho nó ra một cái dáng gì đó chẳng hạn như là như như uh, vườn em đang làm một cái uh, chậu lục bình đây đó mình cho nhiều nhánh lên và kích sẽ ra hoa thôi và thời điểm nào cũng được ạ à. Em xin chào anh Công Võ à, rực rỡ của anh Dạ Hoa nở là luôn rực rỡ luôn ạ à đặc biệt phú thọ này là, là nó, nó nở đều và là, là mùi thơm rất là thơm luôn ạ à. Em xin chào anh Nguyễn Văn Hiệp nha Chúc anh Hiệp ngày mới nhiều niềm vui nha Em xin chào 140 người đang xem like ạ à. Đây, đây là một chậu tác phẩm HO kỳ ra là chi chít luôn đây chậu này sau này sẽ làm những cái tác phẩm luôn ạ à. ớt hội trưởng Xin chào <laughs> Ướt Em nhận uh, 5 trọng của họ này Tết nha năm trọng của họ Tết không? Ok luôn Lên ờ. dạ đúng rồi anh ơi giờ giờ làm uh, phú thọ đây là, là dễ lắm mình làm chơi tết để ngắm rồi tuyệt vời luôn ngắm mãi không chán luôn ạ à. Dạ em xin chào 150 người đang xem like nha Mọi người có thấy đẹp thì chia sẻ cho em một quả chia sẻ đi ạ à. Wow Đây nhìn từ góc này đây Wow Em xin chào 160 người đang xem like nha Em xin chào anh Nguyễn Tước Anh ạ à. nhìn nhìn cái góc này là hết nước chấm luôn à. Ờ, em à, xin ờ, kết thúc like tại đây để em à, quay một đoạn clip để em à, dựng <clears throat> dựng một cái tác phẩm ờ, năm cây trắng phú thọ này để cho mọi người xem sau sẽ nghiên cứu một cái sản phẩm về năm cây trắng phú thọ này để cho mọi người cùng ngắm ạ à em xin chào cả nhà nhé em xin kết thúc like đây ạ à.